xin chào cả nhà hôm nay hai vợ chồng mình lại à, ăn lẩu tiếp nhưng mà kỳ này là mình ăn lẩu nấm và mình cũng có à, được mâm nhìn về gì giống ở ngoài tiệm đó hai em ha mâm hải sản đặc ừ. thù với lại à, tôm với cá viên chi mình hấp dẫn ha ở đây thì mình có gì ăn đó mình có bạch tuộc mình bỏ bạch tuộc với cá viên chi với tôm vô thôi còn trong đây là nồi nước lèo thì xương hành thì bạn nào cũng có thể làm được rồi đây là quy một đĩa nấm chồng mình thì cũng thích ăn nấm nên mình cũng hai chồng mình cũng thích ăn lẩu nấm về đơn giản mà ngon dễ làm đây là đậu hũ trắng làm giống ngoài tiệm luôn ha cả nhà ha vậy chồng mình thích là ăn lẩu lắm rồi bây giờ bắt đầu thì mình bỏ đậu hũ vô trước nước lớn hai vợ chồng mình thì thích là ăn lẩu mà bỏ vô cái nồi thì nó hấp dẫn giống như mình đang ở ngoài tiệm ăn vậy đó mà mình làm thì <coughs> giống như mình đang đi ăn tiệm vậy mình thích ăn gì có cảm giác đang ăn ở tiệm chứ phải ăn ở nhà nó ngon hơn không hiểu sao ăn tiệm làm thấy ngon hơn ở nhà ngồi không khí cái nồi lẩu của mình nó hơi cực cái tại nó hai ngang nên mình phải chia đều ra này giống ông xã mình ăn bên mình ăn bên quá cái này chắc gì danh giới rồi đó mình thì lần đầu tiên ăn không bạch tuộc này mình cả nhà áo bạch tuộc này ở đây đông lạnh mình rửa sạch nó quế lại vậy này mình cũng biết ngon không thấy lạ cây bên đây chỉ là ăn đồ đông lạnh thôi đó thì thì cũng giống bên Việt Nam mình vậy hôm nay ờ, ở bên mình thì ờ, qua lễ Valentine rồi mình muốn đi ăn mà cũng không ăn được tại ngày đó nó đông quá mình đặt bàn hết chỗ rồi bây giờ ờ, ở nhà tự nấu lẩu ăn thưởng thức <laughs> ngày lễ Valentine <laughs> coi như là mình ăn mừng lễ muộn đi rồi khi nào mà đã rảnh nữa thì uh, chắc mình mới ăn sao chứ giờ lễ đông rồi giờ qua lễ mình ăn lẩu mà cho nó mát thôi bạn ha ừ. nay bên mình thì ờ, ờ, cũng vẫn đang mùa, mùa đông bởi vậy nên hai vợ chồng làm nồi lẩu làm nồi lẩu cho nó ấm <laughs> mà mấy mấy bạn các bạn à, mình thấy là trong à, mấy loại lẩu á, mình thấy lẩu nấm là, là ăn làm nó dễ mình à, mình thấy cái món lẩu nữa lẩu nấm nó tương đối dễ mấy bạn bạn gì nấu nước lèo rồi rồi xã mình nấu nước lèo rồi mua nấm về nấm gì cũng được thấy mình thấy có nấm mình nấm uh, kim chi nè nấm uh, đùi gà nè cải thiện là xong rồi. mình thấy nó dễ ăn mà nó, nó nói chung là nhất là trời nóng hay trời lạnh thì ăn này ăn cái nấm này đều tốt các mình thấy <laughs> ừ. nấm cũng ăn tốt ha bạn ha bây giờ mình thấy nhiều xu hướng giờ sẽ chuyển qua ăn nấm nhiều vì ăn nấm tốt cho cơ thể bỏ vô từ từ từ từ các bạn ha hai chồng mình không biết ăn hết mà lẩu này không nhìn nhiều quá cái lẩu nấm này á, ở nhà mình ăn các bạn ha thì nó được nhiều cái là tôm rồi viên với bạch tuộc mình muốn ăn thì mình bỏ vô còn ở ngoài tiệm nó có chút xíu mà bạn ha chủ yếu là nấm là chính mà hôm nay mình cũng làm nấm nhiều lắm ở bên đây á, hồi đó hai chồng mình mới qua đâu có biết thấy người ta ăn mới nhớ ra mình cũng không nhớ làm cái lẩu nấm nữa tại đó giờ mình toàn đang tìm nó sẵn à sao mình nhắc ủa rổ nấm dễ làm quá trời luôn chỉ có mình hầm miếng nước xương không mà mình bỏ nấm vô ăn là nó đậm ngọt rồi tôm cua thì mình muốn bỏ vô bỏ mình có cua gì bỏ tôm có gì bỏ đó nhà mình tủ lạnh có gì mình đem mình bỏ vô hết cũng bữa, bữa hôm hai vợ chồng ờ, đi gặp ông ờ, ông bạn ờ, hàng xóm ông thấy ông đang đi chợ ông mua nấm quá trời luôn à họ mua nấm gì ông kêu về làm lẩu nấm ở trong thế cũng hơi về bắt chước người ta làm luôn <laughs> mà làm này nó nó, nó dễ mà ngon lắm mấy bạn là nó tốt nữa đủ chất nữa bên ờ, mình trời ờ, trời lạnh mùa đông thì nó lạnh mà mùa đông mà lạnh mà được ờ, mà ăn ăn lẩu là nhất các bạn ạ mùa này còn trong nhà ăn lẩu thấy ngon mà qua tới mùa hè là không có muốn vô nhà ăn lẩu mùa hè tới nơi giống như là gọi là khỉ sống trù như sao là chạy bay bay ra ngoài thích lắm chứ không thích ngồi ăn ở nhà tại vì tranh thủ có 4 tháng nắng à ừ. thì chạy đi ra ngoài mình mặc đồ nóng giống Việt Nam mặc đồ thoải mái rồi ăn uống ngoài mình thấy ngon hơn ừ. còn mùa đông mình cứ tối ngày rút trong nhà ăn đèn tạo không khí chứ lạnh lắm <clears throat> ngoài trời nó tối hấp dẫn quá bạn ơi thơm quá <laughs> cái này lẩu nấm này mình chỉ ăn bao nhiêu mình bỏ bấy nhiêu chứ mình không có bỏ một lần một hồi cái nó mau chín hết mình ăn không kịp ở bây giờ rồi lẩu sôi rồi các bạn không biết các bạn nào mà đang coi video của hai chồng mình có ghiền hay không ha cái con mực mình quên cái con bạch tuộc mình quên cái nó quéo luôn con này chắc phải bỏ vô ăn liền mà mình quên nãy giờ chứ mình nhét nhét mình bỏ bỏ nó vô cái giờ quên mất tiêu nó quéo không mực rồi hấp dẫn đó các bạn ơi cái mùi à, mùi nấm á thơm á à, <laughs> cái này là chín giờ mình chề qua đây còn cái kia mình bỏ cái sống vô bớt lửa đi mời mời mời các bạn nha xin mời các bạn nha con bạch tuộc của mình nó quéo à <laughs> này dài quá <laughs> này lẩu nấm mà chắc nấm gọi là nấm hải sản đó mấy bạn ừ, nấm hải sản luôn á cá viên kia bạch tuộc chắc là bạch tuộc ăn tới rồi mình quên nó nó nó bị giòn này rất là lần đầu tiên mình ăn bạch tuộc này luôn các bạn đó giờ mực mình có ăn chứ bạch tuộc mình chưa ăn hồi đó Việt Nam mình cũng chưa ăn à, bạch tuộc mới ăn một hai lần qua Mỹ là lần đầu tiên 6 năm trời uhm. ngon lắm mẹ đây là nấm đông cô tươi rồi đó đó giờ mình ăn khô tươi ngon quá mà một bịch nấm vậy nó bán có hai cái nấm đông cô tươi rồi với hai cái nấm được làm nhỏ nhỏ một bịch loại dạng nó bán thập cẩm đó là thì mình cần nấu à, nấm đông khô tươi ngon quá nấm kim chi này các bạn ngon lắm ạ ừ. quên bỏ nấm kim châm vô nấm này bỏ vô chút ăn được này thử ngon trứng canh thử ngon thử ngon quá không bạch tuột ngon thiệt mình để hơi dài lá mình biết rồi lấy mình trụng hơi dừa cũng tới rồi à. mình nghĩ người châu Á mình hay em, ăn quá trời kiểu lẩu ờ, nấm này kia đủ đủ đủ đủ loại nấm ha mình không thấy người Tây phương nghĩ chắc họ ăn nấm ít không có như mình ha như cái hồi người tây á họ mắm nướng bỏ vô nướng phải mua chè tàu chợ mỹ bán tôm có đầu tôm làm sẵn không à ừ. còn ở chợ tàu thì bán nguyên con có đầu luôn thì có cái đầu của nó mới có cái gạch tôm nó béo luôn bạn còn không có đầu thì nó mất cái béo của tôm à ngon Ừ, ừ. hai vợ chồng mình đừng cách cũng hà khẩu hiểm mình thích ăn gì ông cũng thích ăn bác bởi vì nấu qua con đồ không phải ăn chung đỡ chứ mình thích ăn gì nấu mình ăn cực quá ăn ăn chén mà làm lâu nắm thôi mình thấy ờ, ấm ờ, cả người các bạn cái cái cái nấm nó nó làm cái cái cái lưỡi mình nó thanh thanh ha nó không có giống như nặng ha ừ. nấm này tốt mình thấy bây giờ cũng khuyến cáo càng lớn tuổi càng ăn nấm nó mà tiêu sao ấy gì là tốt cho tiêu hóa nó sao bạn đứa ăn nấm có trường thọ nó chín quá nó nói là nấm là nó, nó tác dụng à, bổ máu á có ừ kẽm máu là có chỉ biết là dần dần quên <laughs> học lâu quá giờ quên không biết chất gì chất gì luôn giờ ăn cái chất gì dễ tiêu hóa tốt rồi ngon quá em bật lửa lớn em bỏ bạch tuộc vô ăn mình thì có bạch tuộc của bạn ơi bạch tuộc ngon quá ăn bạch tuộc bỏ vô phải nhanh đó ăn thử bạch tuộc đi ăn đúng nó wow rớt nó còn sống nó nhảy rồi bạn ơi ăn sao ăn vô luôn nước sôi trụng nó cũng chín á mình thích nấu nhất là linh nấu nhất là mắm này. các bạn cải thề là bạn các bạn mình thấy cải thề là tiện nhất luôn để mà để mà mình thấy um, ăn lẩu hay này kia mình thấy cải thề nó đến dễ chín mà dễ mua nữa hầu như chợ tàu nào cũng có chợ châu á nào cũng có còn biết cải thề ăn nhanh nhất là gì không bạn vợ chồng mình mà làm nhanh nhất á bỏ vô mà còn quay ba hai ba phút á rồi chấm chào ăn ở bên đây mình ăn để nhanh gọn lẹ cái <laughs> thì bạn ăn hơi chín sống sống xíu không sao không, không đủ rồi đó ừ, này hai nhân cực quá nè ăn à, phải bỏ bên đây canh bên kia ăn à, một tuột thử à ăn chín rồi và tuột <laughs> nhiều vòi không hấp dẫn á hai chín chín nó cũng dài bạn ơi dài quá nhà mày lớn tuổi chút nữa Nhà đứt luôn ừ, Bỏ nguyên con cho mẹ ăn Con nhìn hơi nóng rồi chúng nữa anh bỏ nấm vô cái nấm này ăn ngon mà nó hơi cứng răng bằng ha bỏ mỗi mỗi cái loại nấm nó mùi thơm nó khác nhau hẳn các bạn mình thấy vậy, à, nấm đông cô nó khác hẳn cái mùi à, nấm đùi gà khác hẳn nấm kim châm nữa mỗi đằng nó mùi khác nhau hẳn luôn mà thằng nào cũng mùi, mùi ngon khác như hàng hàng đó là nấm kim cham mà ở hạt này là nấm kim chi đúng không bà đùi gà biết nấm, nấm đùi gà là này cắt làm ba nó rồi <laughs> cái này đùi, đùi gà con còn cái đùi gà bự nữa mình không thấy nó bán trong đây nó bán riêng này thử thách ờ, hai vợ chồng mình xem có làm hết nội lỏng được <laughs> ẩu là chắc ăn không nồi này nồi lẩu này có vẻ bự mấy các bạn ừ. hai chồng đua nổi quá <laughs> mà nhìn nó ngon lắm á không có bụng ăn <laughs> bụng không chứa nổi ngoài trời chỗ bên mình này cũng lạnh lắm các bạn cũng không độ mà nhìn nồi lẩu mà sôi sục sục về hấp dẫn lắm mẹ ha thậm chí hai vợ chồng mình ngồi ăn vậy nè bạn ăn không được nhiều mình nhớ hồi xưa mà đi ăn với bạn bè cậu sao ăn nhiều quá luôn chắc nhờ đông vui á cái dành ăn hay sao mình không biết có cảm giác à ẩn lòng thấy nguyên quá trời luôn mà giờ hai chồng mình thả ra luôn đâu gặp ai đâu ăn cũng ừ ăn hoài mới hết rồi trưa mới ăn xíu hết trơn đúng là tuổi trẻ khỏe giờ chồng linh uh, à, ngân video tới đây nha cũng nó cũng đã dài rồi à, giờ chồng linh cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của hai chồng linh à, hy vọng à, bạn nào thích video của hai vợ chồng mình thì nhớ bấm subscribe theo dõi nha à, vợ chồng mình sẽ à, ra nhiều video nữa à, để ăn những món ăn Việt Nam nhưng mà những món ăn hồi xưa mình đã ăn hồi mình còn trẻ còn bây giờ có những món lạ lắm tại mình không biết tại vì mình không có về Việt Nam mình không có làm được món đó mình chỉ ăn được cái món mà lúc trước mà mình đã từng ăn rồi thì bây giờ mình thích mình nấu lại bạn nào có giống mình thì uh, nhớ theo dõi hai vợ chồng tin của hai vợ chồng Linh nhé bye bye các bạn hẹn các bạn ở video tiếp tiếp tạm biệt các bạn tạm biệt các bạn nha chúc các bạn ngày đẹp nha yeah. Dạ. bye bye